trên kênh để ủng hộ tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh em rất nhiều vì có các anh em mà tôi đã có cái nguồn thu nhập ổn định hàng tháng để tiếp tục duy trì cái công việc làm YouTube. Cảm ơn anh em. Phải nói thật là kênh phát triển và duy trì đến cái ngày hôm nay phần lớn là nhờ có cái sự đóng góp của các anh em hội viên. Đấy, cái công lao của các anh em hội viên nó là rất là lớn. Cái kênh này này nếu mà Nói là thu nhập chính thì cũng là từ các anh em hội viên mà ra Còn cái thu nhập từ quảng cáo trên Youtube ấy Thì anh em nhìn cái view anh em biết Nó không đáng là bao nhiêu cả Rất ít Đấy, Nếu mà không có anh em hội viên thì hàng tháng thu nhập nó rơi vào tầm đâu đấy nó khoảng 2 triệu thôi Với mỗi một cái clip thì giỏi lắm thôi Những cái clip mà nhiều người xem thì chắc là cũng được đâu đấy tầm khoảng chục nghìn view Thì ở Việt Nam ấy Cái tiền quảng cáo thì nếu mà tính sơ sơ khoảng 5.000 view thì mới được là một đô Đấy mà những cái clip của tôi đa phần nó là hơn 5.000 view một chút Không có mấy những cái clip mà được ừ, là 10.000 view đâu Đấy thế là nếu mà hoàn toàn không có cái sự hỗ trợ đóng góp từ phía các anh em hội viên Thì mỗi ngày tôi chỉ kiếm được nhờ cái tiền quảng cáo ở trên Youtube là 24.000 <laughs> Nghe thì nó rất là vô lý đúng không? Nhưng mà đấy là sự thật đấy anh em ạ Thậm chí là nó còn ít hơn 24.000 cơ Bởi vì trong 5.000 view đấy Thì anh em cũng biết là có phải là ông nào ông cũng xem quảng cáo đâu Không phải Đấy Có người người ta không có xem hết clip Người ta tua Đấy, người ta tua nhanh lắm qua những cái đoạn quảng cáo Thứ hai là đến những cái đoạn mà quảng cáo bật lên thì người ta cũng không xem Đấy, người ta lách luôn, người ta ấn skip luôn Thì nó cũng không tính nha anh em nhá Đấy, chỉ khi nào tính khi mà những cái người xem ấy Người ta xem cái clip của tôi Mà người ta để quảng cáo khoảng 5 giây Người ta mới ấn skip thì mới tính Điều đấy nó cũng giải thích tại làm sao mà cái thu nhập quảng cáo ở trên kênh này nó lại thấp đến như vậy Nó rất thấp Ngày nó rơi vào tầm khoảng 20.000 Thì 20.000, 24.000 đấy thì tôi có thể làm gì được với 24.000 Tôi nói thật là 24.000 ý Nó chỉ vừa đủ để trả tiền điện, tiền internet, tiền hao mòn máy móc để duy trì cái cỗ máy của tôi khi mà tôi chơi game Bởi vì cái con máy của tôi ấy nó ngoài chơi game ra nó phải render Và cái việc render ấy Nó tốn khá nhiều điện Đấy, trong khi đấy tôi cũng đang dùng một cái con máy nó cũng khá khủng Tốn rất nhiều là tiền điện Thế nên là cái tiền 24.000 tôi nghĩ là nó cũng chỉ vừa đủ trả tiền điện thôi Đấy, nếu mà chưa tính cái tiền là nói <laughs> nhiều khát nước anh em ạ Hôm nào cũng thế Đấy là <clears throat> khi mà làm game Đấy, làm một game để phục vụ anh em Là tôi cũng phải sẵn một chai nước ngọt Đấy, uống để làm nào để cho nó đỡ đau họng Đấy, nói thì nói nhiều nói liên tục mà anh em cũng thấy là tôi nói liên tục ở trong clip là gần như là tôi không nghỉ nói liên tục luôn <laughs> nhiều khi là mình muốn nghỉ lắm đấy nhưng mà mình lại nghĩ là nếu mà nghỉ nó có cái khoảng dừng thì đâm ra là mọi người không nghe được tiếng mình sẽ cảm thấy là hơi buồn mặc dù là tôi cũng biết là có một vài anh em là cũng không muốn nghe tiếng tôi đấy thường là hay tắt tiếng khi mà <laughs> xem video clip Đấy, người ta thường là người ta hay tắt tiếng tôi đi, người ta chỉ xem hình thôi và Tôi cũng không hiểu là <clears throat> cái trải nghiệm mà khi mà xem hình không có tiếng thì nó sẽ như thế nào Chắc là nó cũng sẽ không ra gì, đấy, tôi nghĩ là như thế Đấy, nhưng mà đấy nó cũng chỉ là một vài anh em thôi, rất ít Còn đa phần các anh em là đều muốn nghe tiếng tôi Đấy, nên là tôi thường là tôi sẽ không để những cái khoảng trống Tôi sẽ phải nói rất nhiều ở trong một clip Khiến cho là việc là tôi phải luôn bổ sung vào nước ngọt Rồi thì cà phê Đấy, chưa tính đến cái tiền mua bổ phế này <laughs> Dã man thật sự Thôi không, nói chung là không kể đến, đến, đến mấy chuyện đấy nữa Nhưng mà nó có nha anh em nhá là Nhiều khi là đấy họng nó đau Mua bổ phế về uống anh em ạ Chỉ khái lộ đấy anh em nhá Uống cũng khá là tốt Clip này là không nhận một đồng quảng cáo nào của chỉ khái lộ Lam Hà nhá anh em nhá Đấy là tôi là nó là tôi muốn chia sẻ với anh em thôi Nhưng mà ừ, uống cái đấy nó đã thật đấy anh em ạ Nó tức là nó Cảm giác như là khi mà họng mình đau ấy Nói chuyện nhiều họng mình đau, họng mình rát, họng mình khô Uống cái bổ phế vào đúng là đỡ hẳn anh em ạ Họng nó cảm giác là đỡ đau hơn, nó dịu hơn Nói chuyện nghe nó cũng dễ nghe, nó khỏe khoắn hơn Đấy, nên là thường là tôi cũng luôn có một cái chai đấy Để ờ, tôi uống trước khi là tôi bắt đầu là làm sản xuất clip Round sau là gặp thằng Trường Bố nha anh em nhá Trường Bố là Eco Trắng trường bố eco trắng nên là chúng ta sẽ phải phá ok phá xong rồi lại bỏ bài lên thôi nhưng mà tôi sẽ để đến cái dây cuối cùng mới phá nha anh em nhá để dây cuối cùng cho bất ngờ tính bất ngờ và chúng ta sẽ có được cái chuỗi thua trận này tôi sẽ đánh chuỗi thua để sát vào đây cho nó dễ bay ra này để gần lại kéo gần lại bàn cờ dây cuối Ok bạn ơi Trường bố ơi Cảm ơn nhá <laughs> ờ, Rồi Quá nguy hiểm Rồi cho bài lên U uh, có anh em chào tôi kìa Anh em chào tôi Lại fan kênh game tôi đây. Dạo gần đây thì nói chung là mình lỗi, ấy Mình nổi tiếng à Kênh nó nhiều người biết đến lắm anh em ạ Nói chung là càng uh, kênh càng phát triển Càng ngày càng phát triển thì cũng có cái niềm vui nho nhỏ trong cái sự phát triển của kênh đấy, nhiều anh em biết đến hơn nhiều anh em yêu quý hơn nhưng mà kèm theo đấy là cũng sẽ có nhiều người ghét hơn đấy <clears throat> bản thân tôi là khi mà cái kênh nó phát triển tôi cũng chịu rất nhiều áp lực áp lực làm kênh là áp lực lắm anh em đấy đây là những cái trận mà có thể là gặp fan thôi còn những cái trận trận mà gặp anti là nó chửi thẳng mặt luôn ở trong game này hẳn hoi nha anh em nhá là chửi thẳng mặt luôn đấy rất là áp lực nhiều khi là như thế Anti vào đã chửi rồi nha Lại chơi lại còn counter Xếp bài counter các thứ các thứ Rất là mệt mỏi <clears throat> Trước đây tôi cứ thích là nổi tiếng thôi Nhưng mà từ khi mà cái kênh này Khiến cho tôi cái sự nổi tiếng của tôi ấy, Nó được nổi tiếng Thì tôi lại thấy là đúng là phải ờ, có một cái thông cảm cho những cái người nổi tiếng thật Chỉ có khi nào mà chúng ta đứng ở trong cái trường hợp đấy chúng ta mới hiểu được Đấy, u uh, được phải, Có cái con gấu Gấu này gấu đá à gấu đá này thì, chơi live không nhở hay là quay xe gấu đá với một quả trứng nhá gấu đá với một quả trứng thì theo anh em mà tôi có lên chơi của live không hay là tôi, tôi bán hết của live đi nhờ gấu đá một quả trứng là gấu đá lên hai sao thì chơi bộ gì cho mạnh Bây giờ mà ra thêm một con gấu đá nữa thì tôi sẽ bỏ lại đi Đấy, nha anh em nhá, chốt thế Bây giờ thêm một con con gấu đá nữa thì bỏ like đi Còn bây giờ mà nếu mà con gấu đá này nó chỉ là ra cho vui thôi ấy Thì tí bán đi chơi like thôi anh em ạ Đấy Nhá Rồi ờ, cứ chốt là như thế Còn nếu mà cái con gấu đá mà nó lên 2 sao thì tôi chuyển sang Exit tôi chơi Gấu đá kẹp Exit nha anh em nhá 6 Exit gấu đá lăn Cho anh em phê luôn Lâu lắm rồi chưa làm bộ đấy nhở <clears throat> Bít này Chuyện này có bít Vừa lấy tôi đang chia sẻ cho anh em về cái việc là cái kênh ấy Nó càng nổi ấy, thì sẽ có nhiều người biết đến hơn Nhưng mà cái cái chính ấy là những cái người người ta yêu quý tôi ấy Thì thực ra là cũng nhiều Đấy nhưng mà ít khi người ta thể hiện Người ta yêu thích người ta ít khi người ta nói lắm Nhưng mà người ta ghét ấy thì người ta sẽ sẵn sàng là người ta chửi Đấy, đấy nó là cái Nó gọi là tâm lý rồi Tâm lý là khi mà người ta ghét người ta thể hiện luôn Người ta có thể sẵn sàng người ta chửi tôi Trong khi là những cái người yêu quý tôi thì chưa chắc người ta nói đâu Người ta chỉ âm thầm người ta like thôi Đấy, người ta comment thôi Đó Đó chính là cái mà ờ, khi mà cái sự nổi tiếng nó đến thì nó sẽ xuất hiện kèm theo Rất đáng sợ anh em ạ Phải chịu được cái áp lực đấy tôi mới làm được kênh đó Ngoài cái việc thu nhập là tôi vừa mới chia sẻ cho anh em từ vừa lẫy Đấy thu nhập thì nó vẫn là chính Đấy nhiều khi là cũng phải là coi như là Vì là miếng cơm manh áo ấy phải không Đấy nên là chấp nhận thôi phải chấp nhận thôi công việc mình mà nên là nhiều khi là cũng phải lơ đi những cái lời chửi biết nhưng cũng phải lơ đi vì thực ra là anti fan thì lúc nào cũng có mình chả làm gì đâu Đấy, tôi cũng chả làm gì nó cũng tự nhiên nó cũng anti nó cũng ghét chỉ cần nghe giọng thôi là ghét rồi Đấy, đơn giản là như thế thôi gặp trong game đã thấy ghét rồi Đấy, nó là như thế đấy anh em ạ Cuộc sống mà à, Nhiều khi là cũng phải lơ đi nhưng mà chỉ có cái là làm cái thể hiện của những cái anti ấy, tôi lại nhắc lại là cái thể hiện của anti fan ấy nó rất là rõ ràng anh hiểu không nó khiến cho cái tâm trạng ấy của cái người như là tôi những cái người như tôi ấy nó trở lên là cái tâm trạng nó sẽ bị đi xuống đấy nhiều khi là muốn lơ đi nhưng mà cũng không không không thể lơ được đấy, muốn không nghĩ đến nhưng mà vẫn nghĩ đấy rất khó mà khi tôi kể như này thì anh em cũng có thể tôi nghĩ là sẽ cảm nhận được những cái áp lực của tôi Đấy, rất nhiều anh em yêu quý nhá, nhưng mà anh em anh em yêu quý ấy, thì anh em không thể hiện. Đấy, mặc dù nếu mà anh em không yêu quý thì anh em cũng đã không xem tôi. Đấy, tôi phải nói thật với anh em là cái những cái người yêu quý ấy cũng sẽ đông, cũng sẽ đông như những cái người ghét tôi, thậm chí là đông hơn rất nhiều. Nhưng mà những cái người người ta ghét tôi thì người ta lại rất hay là thể hiện ra ngoài. Đấy, gặp cái là thể hiện là chửi ngay. Anh em cứ để ý mà xem. Cái đấy là ừ, thường rồi, à, nó là cuộc sống nó là như thế. <clears throat> thế là bản thân mình là biết được cái điều đấy nhưng mà mình vẫn sẽ bị áp lực bởi vì luôn phải nghe được những cái lời như thế ờ đấy chứ còn thực ra mình có tốt có hay đến cái cỡ như nào thì người ta vẫn sẽ chửi chửi cho sướng cái mồm thôi nhá anh em nhá là thôi mặc kệ thôi rồi tôi nghĩ là bây giờ nó ra từng này con gấu ơi tôi giải tán bọn này đi thôi anh em ạ bây giờ là nó ra hai con gấu rồi ba con gấu rồi thôi nha anh em nhá tôi không chơi lại đâu Không chơi này nữa anh em ạ Tôi sẽ bán đi tôi chuyển sang Egosit đây <clears throat> Rồi chơi Egosit anh em nhá Đấy muốn chia sẻ với anh em một chút Là tại sao mà kênh này bị report Đấy report là bởi vì là anti thôi Nó ghét nó report anh em ạ Chả có cái lý do gì cả Chứ còn report mà đúng là là là, là kiểu như là kênh của tôi mà ăn cắp bản quyền của ai đấy cơ thì mới đúng thì tôi cũng chấp nhận thôi nhưng mà tôi chả có ăn cắp của ai cả clip của tôi tôi làm thôi đấy nhưng mà report láo thì rồi cũng sẽ phải trả giá thôi anh em u uh, ăn chuối cả được đấy nhở được đấy tôi không ngờ tôi có thể ăn được chuối của nó cơ hay quá nhở đội hình chỉ kẹp thêm có hai con mèo vào hai nai thôi hai con gấu thôi mà ăn được cả chuối. quá ổn rồi thôi câu gấu thôi anh em câu gấu nhá anh em nhá <clears throat> chúng ta sẽ trên cái con đường mà mà câu gấu ở đây ở level 7 Kẹp hai mèo và giữ máu đó Tôi phải nói thật với anh em là từ khi kênh bị report ấy mà tôi không up được clip lên ấy Là cái tâm trạng của tôi ấy là nó khá là suy sụp Đấy, sụp đổ Cảm giác như là có một cái gì đấy mà nó rất là là trống rỗng Đấy, khi mà cái kênh mình nó đang ổn, nó đang làm việc ổn Có anh em đang xem vào xem thường xuyên Đấy, ờ, yêu quý vào xem thường xuyên thì tự nhiên nó report Nó report tôi và tôi mất mất một cái khoảng thời gian là tôi không up được clip lên Thì thật sự là, là, là rất là suy sụp luôn Đấy, tâm trạng là lúc đấy là thậm chí là còn cũng không muốn làm clip cơ U, uh, đều rồi Exit rồi, từ từ nhá anh em nhá Để xem nào, 5 gấu vào đá À, 4 gấu vào đá, 4 gấu vào đá Ok, thừa một slot Lên 8 kẹp 2 exit cũng được Gấu gấu đá lên hai phát nhở có quả trứng hay rồi. Nhiều khi là vừa bị report xong là là là, là phải để ý là kênh xem là nó như nào anh em ạ để kháng cáo đấy xong rồi còn liên lạc với cả bên youtube mất khá nhiều thời gian liên lạc xong rồi uh, thư qua thư lại trao đổi nhưng mà vẫn chưa có cái tín hiệu là kênh được gỡ ban ấy thì cảm thấy là bản thân là nó cũng khá là là lo lắng Tôi phải nói thật là như thế Bởi vì đây thực ra tôi chia sẻ với anh em rồi Đây nó là công việc thứ hai của tôi Tôi coi nó là như là cái công việc Đấy Làm việc để kiếm tiền Đấy tôi phải nói thẳng là như thế luôn Mà sau cuối cùng là mấy cái thằng ghét tôi ấy Nó report kênh thì là tôi là mất luôn một cái nguồn thu nhập của đấy nhá Đấy em thấy không Đấy dã man chưa Nó ghét nó ghét nó thể hiện rất rõ Đấy là cái sự thể hiện của bọn anti Anh em thấy không Đấy Thế nên là ngược lại với những cái thể hiện của bọn anti ấy, Thì nó chính là các anh em hội viên ở trên kênh Khi mà các anh em hội viên ở trên kênh chính là những cái người ủng hộ tôi Đấy, đấy nó chính là hai cái thái cực khác hẳn nhau Đấy, tại vì làm sao? Tại vì là có các anh em hội viên ủng hộ Đấy, nên là cái kênh nó mới được duy trì Đấy, anh em thấy không? Mà các anh em hội viên ấy, chính là cái người trả lương cho tôi Đấy, trả lương hàng tháng, đóng góp hàng tháng Một cái mức lương cố định để tôi thực hiện những cái clip Mà tôi khi mà tôi thực hiện những clip này, này tôi đang thực hiện nhá Nó tự nhiên kênh bị report mấy ngày là tôi cảm thấy rất là áy náy luôn Tôi phải nói thật với anh em Thế là tôi mới cố gắng là Ngày nào tôi cũng ít nhất là tôi cũng sản xuất một clip Trong cái khoảng thời gian mà tôi bị ban Để làm sao để khi mà tôi bị ban xong ấy Thì chắc chắn là nó sẽ ra là đều Để cho các anh em xem Đấy, chắc chắn là sẽ ra clip đều và sẽ không nghỉ cái ngày nào cả Để bù lắp lại với những cái ngày mà tôi bị ban cho tới cái thời điểm hiện tại thì nó đã hơn một tuần rồi Rất lâu Và rất sốt ruột Và tôi cũng không có thể là mà nhắn tin cho anh em được Không nhắn tin được, không làm gì được hết Trừ các anh em mà inbox fanpage mà anh em hỏi thôi Chứ còn tôi cũng không có trả lời được Bởi vì là tôi bị ban hoàn toàn Chứ tôi không phải là tôi không được up clip nhưng mà tôi vẫn có thể chat Không, tôi còn không comment được cơ anh em ạ Không làm cái gì hết Thế mới cay Ok, chốt đồ anh em nhá. Mà tôi chốt là cái đồ này là cho con tí nữa cho con gấu đá anh em nhá. là lấy những cái đồ bắn trưởng thôi. Những cái đồ tăng, những cái đồ bắn trưởng thôi anh em ạ. Tí nữa cho gấu đá nó chơi. Gấu đá trong bộ 6 Eagle Seed thì nó cũng không khác gì là một quả bom đâu anh em ạ. Khỏe lắm. Nhưng mà cứ phải từ từ, từ từ đã. <clears throat> Bây giờ gấu đá phải lên hai đã rồi mới chơi được. Gấu đá lên hai tôi sẽ chơi gấu đá thôi. Tôi sẽ bỏ những cái con gấu khác Nếu mà có bỏ cái con gấu thì tôi um, sẽ bỏ con gấu assassin nha anh em nhá Và tôi sẽ giữ lại hai con gấu còn lại Nó ở trong cái bộ 3 metalit Thì tôi sẽ tìm cái con ngộ không nữa Ngộ không cho vào kiếm 3 metalit nữa là xong nha anh em nhá Đấy Chúng ta sẽ có thêm con ngộ không Và chúng ta sẽ có là Cái bộ Undead Tức là cái bộ zombie ấy Kết hợp với cả ba metalit rất trâu chó luôn Tức là sau khi mà bị chết rồi Nó vẫn còn hồi sinh được Nó vẫn còn bất tử được trong vòng 4 giây nữa Giết mãi mới chết một con Mà nó còn bất tử ở trong 4 giây Rất khó chịu Đấy nha anh em nhá Chút nữa tôi sẽ chuyển sang là như thế Ui rồi ơi sao không ra con gấu đá Một gấu đá có trứng đây rồi Ra đi nào Lâu lắm rồi chưa bộ này Bộ này khỏe đấy nhá không yếu đâu Rất khỏe đấy Mà trong ngày meta mới Đấy chúng ta có thể kẹp thêm con Con con con Light Spirit Anh em ạ Tuyệt vời luôn Có online spirit kẹp vào cái con gấu đá này Mà nó lăn đá liên tục thì uh, Kinh khủng Bóng bóng nó hiện lên liên tục luôn Light spirit sẽ kích hoạt liên tục Đấy Khá căng cái cooldown của con gấu này nó vừa bằng cái cooldown của cái con con Light Spirit anh em ạ. Cái cooldown của cái gấu cái cái lăn ấy nó vừa bằng cái cooldown đấy luôn. Nên kể cả là nếu mà không, không lăn được liên tục thì nó vẫn có thể là hưởng cái hiệu ứng đấy. Rất khỏe. Ui cắt chui lần nữa này, hay quá nhở, khỏe chưa anh em? Rất khỏe nhá. Thực ra gấu gấu gấu đá mà kết hợp với Egosit thì nó khỏe khỏe lắm. Nó giống như là cái con gấu mết mà chỉ có một sao anh em ạ. Ở trong cái bộ 6 6 mét ấy. Đấy, 6 mét mà kẹp với cả gấu mết một sao thì nó cũng rất là khỏe Hay là cái con gấu assassin ở trong cái bộ 6 assassin ấy Nó một sao nhưng mà nó vẫn gánh kèo được Nó vẫn gánh tim được Đấy là Bởi vì nó đứng ở trong cái bộ của nó Nó đứng đúng ở trong cái bộ của nó thì nó sẽ rất mạnh Đấy như con gấu đá này thì nó đứng ở trong cái bộ Exit này thì nó rất mạnh luôn Nó chỉ cần một sao thôi anh em ạ Và tí nữa nó lên hai sao thì nó sẽ còn vô đối hơn nữa Thậm chí là tôi đánh giá nhá cái con gấu đá này Đấy nó lên hai sao ấy thì nó còn khỏe hơn là cái cái, cái quả bom cơ Nếu mà bom không có RO nhá Bom mà không có một cái refresh off thì nó sẽ không bằng con gấu đá hai sao đâu Tôi chưa tính cái con gấu đá 3 sao Gấu đá 3 sao thì đương nhiên là ăn đứt con bom rồi 5 đô 5 à, đô 2 sao thì chỉ hơn được là 3 đô 2 sao thôi Chứ không thể hơn được 3 đô 3 sao đâu Đấy 3 đô 3 sao vẫn là một thế lực đấy anh em ạ Thua này uh, Thua không? Không bật lên rồi hay quá u uh, Không được rồi Không được rồi không được rồi Mất chuối Ui rồi Lại ra con gấu tổ anh em ạ Con này đâu cần đâu Giờ làm gì đấy đập trứng không Không coi con này tôi không đập trứng cho gấu tổ đâu anh em ạ Con này chỉ là diễn viên phụ kích hệ thôi mà Theo anh em thì tôi có lên đập trứng không nhỉ Đâu không Thôi anh em ạ, à, up con mèo lên thôi. Up con mèo lên hai sao luôn, được hai slot. Tôi bây giờ tôi cũng đang cần hai slot. Anh em nhá. Đang cần hai slot đấy. Rồi. Hợp lý đấy, hợp lý đấy. 9 phe giờ. Gặp ngay được 9 phe giờ. Ba gấu tổ có làm ăn được gì không? ba gấu tổ với gấu đá ở đây chả nhẽ lại sợ. Ừ. U đúng sợ thật anh em ạ ba con gấu ba con gấu nhưng mà không không không có đam sáu chín máu à cũng được vẫn chưa phải là thấp con gấu tổ nó vẫn đang gánh cho tôi này ok 12 máu cơ á lại gấu assassin ạ mà cái con này mấy con này nó không có đồ anh em ơi tôi lấy tôi lấy phun đồ cho con gấu đá rồi con này kích hệ thôi anh em ơi tí nữa bán đi thôi chắc là bây giờ tôi phải bán với con nào đấy đi bán cung đen đi Cây nhở toàn cặp mà không lên được hai sao đi ạ Đánh toàn cặp luôn Cây thật sự Quá nhiều cặp luôn ấy Quả trứng với con gấu đá nó cũng tính là một cặp ở đấy anh em Mãi không ra Sợ sự Sau round 20 là bắt đầu toang đấy nhá Nếu mà nó cứ như này Phải lên được hai sao Đây rồi Hay quá U được đấy Ghép cái giáp xoay luôn Ok Thật trâu Đây Rồi Đủ bộ nha anh em nhá Đủ bộ bắn trưởng rồi đấy Bây giờ chỉ là cần đợi gấu đá lên hai sao thôi U trận này có con nai này Để tôi test thử xem con gấu đá với bộ 6 exit Nó có chiến được với bọn nai này không nhá Giáp liệu rằng nó có thể đủ trâu Để chống chịu được với những cái đa, đòn đá lăn không Tôi thấy bây giờ vẫn khỏe không chứ Đánh ngang ngửa đấy Live Blade Live hai tia luôn Ăn được luôn đấy chứ Đấu tổ trâu lắm Full đồ thủ rồi Đang có hai Meteorit Giảm 20%, 25% sát thương Cho những cái con gấu tổ u gấu tổ lên hai sao luôn Ok bạn ơi Kẹp hai cơ xít vào nữa này Gấu tổ này tí kích hệ thôi anh em nhá Tôi nói rồi là cái cái con gấu đá nó mới là cái con co ở trong cái bộ này cơ Con gấu tổ tí nữa nó sẽ ờ, không cầm đồ đâu Đấy, chỉ để kích hệ 3 metalit thôi Bây giờ chúng ta có ba ờ, hai con metalit rồi Metalit bây giờ nó cũng trâu anh em nhá Nó cũng, những cái con đấy nó cũng trâu Chỉ là những cái con không phải thuộc cái hệ metalit thì nó không được hưởng không Chúng ta cần phải có ba con ở kìa bị Doom Ui rồi lên 3 sao lại bị Doom anh em ạ Cay nhở Mất còn nhiều máu hơn vừa nãy chứ Ui nó lại còn cướp được cả con gấu của tôi Ui 19 máu Ui rồi ơi linh hồn ánh sáng hai con luôn với ghê chứ lại <laughs> Anh em Cho quả hai con nhưng mà tôi cần con gấu đá cơ Linh hồn ánh sáng cái gì Gấu đá không trụ được thì linh hồn ánh sáng chả giải quyết được cái vấn đề gì cả Bây giờ là phải cho con gấu đá hai sao đã Quả trứng này tôi không đập cho linh hồn đâu anh em ạ Linh hồn ánh sáng là một con có thể roll được Còn gấu đá là một con không thể roll được Nên là chúng ta sẽ phải ưu tiên cái con gấu đá nhé anh em nhé Quả trứng này không thể đưa cho linh hồn được đâu Hy vọng là có thể sống sót để gấu đá lên được hai sao <laughs> Trông giống sắp đi lơi rồi anh em ạ làm content của này trông có vẻ sida quá anh em ơi Ui gặp 9 assassin Trâu lắm Trâu lắm Không sợ 9 assassin đâu Không sợ, không sợ, không sợ, không sợ Ơ ờ, sao không nhảy lên, ơ ờ, bị làm sao đấy nhở Con gấu không tung skill anh em ạ Ui xôi <laughs> Anh em thấy chưa tôi đã bảo rồi mà Cái con Light Spirit này nó tự ra thôi Dễ ra không cơ à Bây giờ khó là khó ra con gấu kìa Cái con Light Spirit này nó lại chưa được Ở đây nó không có hiệu ứng khống chế anh em ạ Không có hiệu ứng khống chế Con Light Spirit này nó đuối lắm Gấu đá giờ một sao thì chắc phải lăn được một phát thôi anh em ạ Thôi Tạm thời đồ cứ để cho gấu tổ nó gánh ấy, anh em ạ Gấu tổ bây giờ vừa trâu lại vừa có thể là sinh tồn được Bây giờ mà chuyển đồ cho Light Spirit là đi ngay con Light Spirit cũng chỉ là con kích hệ thôi anh em nhá Kẹp vào để chơi gấu đá thôi Ui to này Không ổn rồi không ổn rồi không ổn rồi không ổn rồi Nổi không ăn nổi không Ăn nổi không Ui được không được không được không được không được không Trông có vẻ vẫn được Được không được không được không Hay quá gấu tổ gánh rồi hay bạn ơi Ui đừng đừng đừng đừng Đừng đừng đừng Thua rồi Hay Hay quá Ngụp xuống Rồi ôi Được quá bạn ơi Sinh tồn anh em ạ à. Đấy Anh em thấy không Con cấu tổ này nó, nó, nó là cái con mà dễ chết Dồn đồ cho nó để dậy anh em ơi Tôi sắp chết đến nơi rồi này Bây giờ lên 10 kẹp 6 Exit được chưa nhỉ 6 Exit đủ bộ Lên 10 là đủ rồi anh em ạ Round 26 lên 10 Chúng ta sẽ câu gấu thêm một round nữa Bây giờ là phải bỏ gấu đi thì mới đủ 6 exit đấy Bởi vì bây giờ mà lên 10 thì vẫn mới chỉ có 5 exit thôi 4 gấu thôi anh em ạ Vẫn chưa đủ Nếu mà bỏ Light Spirit thì nó sai lắm luôn Gấp lắm rồi anh em ơi Gấp lắm rồi Bây giờ rau này mà không ra gấu đá thì đèo đấy Con gấu đá con gấu đầu tiên nó ra anh em ạ Cay thật Nó là cái con gấu đầu tiên nó xuất hiện Và đến bây giờ thì nó vẫn chưa có ra con thứ hai Trời ơi Tôi bị nó đánh lừa đấy Tôi mà không ra con đấy Là tôi chơi Clyde không trận này rồi Không ổn rồi anh em ơi Cố đấm ăn xôi một rau nữa không nhở Thế này là chưa đủ 6 exit đâu Bây giờ phải bỏ gấu ra mới đủ á Liều không nhở Thôi được rồi Tôi sẽ bỏ live split ra anh em nhá Bỏ ra thôi Tôi sẽ liều một phen để tôi có được cái con gấu đá 2 sao Tôi chỉ cần có đúng một con nữa thôi một con nữa thôi phải có bốn gấu để kích hoạt là mới ra được anh em ạ à. Bây giờ bỏ cái bộ 6 exit thì nó cũng sai lắm luôn anh em ạ, sai lắm luôn đấy Nên là bây giờ không bỏ 6 Exorcist được Chỉ có thể bỏ like thôi Bởi vì cái hiệu ứng khống chế ở trong cái đội hình này nó ít Bỏ like ra cũng có vẻ hợp lý Con gấu nó chỉ lăn được một lần thôi Gấu đá ấy Gấu đá còn không lăn được cơ Round này không lăn được lần nào cơ Các bọn like gấu đá không lăn được lần nào Chính vì thế là tôi mới bảo là cái việc mà không lăn được ấy thì thôi bỏ like uh, spirit ra anh em ạ cố gắng câu con gấu đá hay sao Bây giờ tạm thời để cho cái con gấu gấu gấu tổ này nó gánh anh em ạ. Gấu tổ gánh được anh em nhá. Con này vua sinh tồn. Rất khó để có thể chết. Đấy, 8 gây 8000 đam. Rất ổn. Ui trời ơi, ui trời ơi, quý hóa quá anh em ơi. Cuối cùng thì mày cũng đã ra cái con chó gấu này mê Thôi được rồi, kiếm ngộ không vào thôi anh em ơi Kiếm ngộ không vào thôi Được rồi đấy <laughs> Được rồi, được rồi anh em ạ à. Được rồi, bây giờ cho Light Spirit vào thôi Cho Light Spirit vào thôi Ơ nhưng mà nếu mà ngộ không thì Nếu mà cho ngộ không vào thì vẫn thiếu slot à 6 Exorcist thì lại không đủ Ờ à. Anh em ạ, tức là chỉ chơi 4 Exorcist thôi Bây giờ anh em nhìn này 6 Exorcist thì bây ngộ chỗ cho ngộ không vào thì đứng ở đâu? Là chơi 4 Exorcist thôi anh em ạ. À. Không phải 6 Exorcist. 4 Exorcist kẹp với cả Warlock. Ok. Không chơi 6 à, Exorcist được rồi, không chơi được, không chơi được. 6 Exorcist thì bỏ 3 Metalit ra. Ui anh em nhìn kìa. Tôi vừa nhìn được cái gì đấy? Tôi chả nhìn được cái gì cả lại lần nữa đi xem nào ui ôi anh nhìn cả <laughs> hai đường hai đường hai đường hai đường gặp saman gặp saman gặp saman gặp saman ui rồi mạnh lắm anh em ơi mạnh lắm mạnh lắm trời ơi mạnh quá anh em nhìn cái cái cái, cái đường kẻ ke của nó kìa cái lượng đam gây ra đến từ cái đường kẻ ke cộng thêm với cả cái bóng online spirit rất là tuyệt vời anh em ơi rất là tuyệt vời lượng cộng đam là rất to được đấy, được đấy Lượng cộng thêm là rất to nha anh em nhá Hay quá nhờ Thật sự là hay luôn 27 máu chưa chết được đâu anh em ơi Ra là con cầu đá hai sao rồi <laughs> Tôi nói luôn với anh em là nó lại uy tín luôn <clears throat> Ok Rồi roll cũng không nữa ui ừ, đây thôi nhưng mà bây giờ bỏ con gì bỏ con rồng bây giờ bỏ hai con ra đúng không bây giờ chúng ta bỏ một con, con rồng này và một con uh, có thể là chúng ta sẽ bỏ cái con uh, bọ hung từ từ đã anh em nhá một lượt nữa thế nào cặp bít này gấu assassin hai sao càng đấy u đại chiến gấu à gấu đá gấu assassin sẽ chiến thắng đây gấu assassin đang ở trong bộ bít nha anh em nhá một bộ rất mạnh của nó nhìn đi bạn ơi ui ui nó lé được rồi con này lé giỏi quá lé giỏi quá lé giỏi quá lé giỏi quá lé giỏi quá này ừ. lé tiêu không lé được lần nữa không lé được lần nữa không lé giỏi quá này hay ông khỏe chưa 12.000 đam khỏe lắm anh em ơi tôi đã nói rồi cái con gấu đá nó chỉ cần hai sao thôi nhưng mà anh em kẹp đúng bộ ấy thì nó rất mạnh Đấy, 6 Exorcist nha anh em nhá, 6 Exorcist gấu đá. <laughs> Xong rồi kẹp thêm mấy con Light Spirit nữa. Khỏe thật sự. Khỏe quá anh em ơi, đùa. Bây giờ nhìn máu tôi thế thôi nhá, nhưng mà tôi bây giờ có khi đang mạnh nhất đấy anh em ạ. Bây giờ đang mạnh nhất đấy, đang lại bắt đầu đi lên rồi, mấy thằng kia lại bắt đầu xuống rồi. Anh em thấy căng không? Căng chưa? Mấy thằng kia nó lại bắt đầu xuống dần rồi. Rất căng thẳng ở đây. Chuyện này đại chiến luôn. Đại chiến những con gấu Gấu assassin nó không có cửa luôn Đánh với cả gấu này luôn <laughs> Gấu này thực sự rất là trâu Rất là khỏe Gây đam thì thôi rồi luôn Một lướt là đi bay cả hàng luôn Mà không những thế bọn nó còn bị lướt qua lại còn đứng im nếu mà không chết chứ Bị stun chứ Ui kinh không kìa Đâu rồi lướt rồi lướt đâu lướt đâu lướt đâu Lướt đi lướt đi Lướt đi Ui xôi ơi anh em nhìn cái bóng nó hiện lên liên tục à Lướt đi, lướt đi. Ui, đàm to đấy, đàm to đấy. Lướt tiếp phát lửa, hay quá. Ui, anh em ơi, con Light Split chết rồi mà sao nó vẫn lướt được? Sao vẫn có bóng? Thế là sao? Thế là sao? Thế là sao nhở? Thế là sao nhở? À không phải, không phải nhìn nhầm, nhìn nhầm. Tưởng là lướt rồi vẫn có bóng thì ảo quá nhở. Tôi lại tưởng là, là, là Light Spirit của bên tôi chết rồi mà con gục đáo lướt nó vẫn có bóng hiện lên thế thì cười quá. càng thật sự. Bây giờ tôi vẫn chưa cho ngộ không vào đâu anh em ạ à. Từ từ nhá anh em nhá Để có hai con cho vào Bây giờ bỏ ngộ không vào Tự nhiên nó lại bị lẻ anh em ạ à. Nó lại không đủ ấy Nó không đủ 6 spirit ấy À nó không Sorry anh em Nó không đủ 6 exit ấy Đấy Nên là chưa cho vào vội Từ từ đã Ngộ không bây giờ Nếu mà cho 3 metalit vào Thì lại nó chỉ có là 5 con Đấy vẫn chưa thay thế được Bây giờ phải kẹp cua lóc các thứ vào thì thì thì mới cho vào. Rồi, để xem nào có thằng nào ăn nổi tôi không? Thằng phe giờ chắc là ăn nổi. Nhưng mà con gấu đá này sợ gì phe giờ đâu nhỉ Gấu đá này khác gì quả bom. Gấu đá lướt phát phe giờ chết hết mà. Chả sợ thằng nào hết. Khỏe rồi anh em vô địch luôn. Bộ này vô địch anh em ạ. Ui, ra con gấu ấy này, con con con con con con con gấu đá này nhưng mà làm sao mà lên được ba sao đây khó lắm đây ngộ không vào ok đây được chưa đủ hai con chưa rất đủ luôn hợp lý anh em ơi ừ, bốn exit rồi bốn exit ba metalit 4 Exit nha anh em nhá Chả cần bất tử Mình trâu rồi mình có chết đâu mà bất tử Anh em phí à Đúng không? Anh em thấy có hợp lý không? Anh em thấy hợp lý không? Con này được không? Được luôn Nhưng mà thay cho con nào? Từ từ đã Không thay được con nào cả Thay con Medu à? Thay thay con Medu thôi Glide này, Glide này này với chúng tôi Ui rồi ôi anh em nhìn nào Con gấu đá nó lướt cả Căng thật sự luôn đấy Thể với cả bây cái bộ này bây giờ nó còn trâu hơn bọn này luôn Cái độ trâu chó đến từ cái ba Meteorite anh em ạ Khỏe quá rồi Ăn nổi không? Ăn nổi không? U u u u càng đấy, càng đấy, càng đấy, càng đấy, càng đấy, càng đấy. Mẹ con ngựa của nó trâu thế nhở? Trâu thế nhở? Ok, ok, ok. ok kìa. Ừ, chưa đâu bạn ơi khỏe lắm rồi Có anh em bảo siêu phẩm mà <laughs> Đúng rồi đấy Siêu phẩm rồi đấy anh em Tầm này nó rơi vào tầm siêu phẩm rồi Linh hồn ánh sáng ba sao Ờ Được không? Được Anh em cứ để đấy Tôi lo <laughs> Quả này cho linh hồn ánh sáng ba sao luôn Ok Bán con ờ, Xem nào tôi bán con này đi Thôi Chả cần Chả cần khan nữa anh em ạ Bỏ khan đi Bỏ khan Chuyển medu medu ấy Lúc nó nó hòa đá Nó tăng sát thương vật lý anh em ạ Quả quả bóng nó lăn qua ấy Đá nó lăn qua là nó gây ờ, nhiều sát thương hơn đấy Ok Đây rồi Fezer rồi Ui Fezer ơi nhìn kìa Fezer kìa Ui Fezer Fezer này không ăn thua rồi Anh em nhìn này Ui rồi ôi Một quật của không Giải tán luôn <laughs> Đông đấy, đám đông thì cũng rất là đông nhưng mà chỉ một quật thôi <clears throat> Căng thật sự Cái bộ này khi mà đủ bộ thì có cả ngộ không cũng có khống chế anh em nhá Ngộ không vụt liên tục là cái con Light Spirit ấy, nó cũng sẽ kích hoạt được Khỏe quá anh em ơi, 9 phe giờ bay màu rồi 9 phe giờ đầu game rất xanh nhưng mà đấy anh em thấy gặp tôi phát bay màu luôn về đu 3 sao nha anh em nhá, cho về đu 3 sao Quá căng uh, zipper lên được hai sao thôi bán con này đi không cần rồng nữa anh em con uh, ờ, zipper tí nữa kích hoạt warlock nếu mà cần cần tôi cho thêm warlock vào thay cho medusa đấy siren có thể sẽ bỏ ra bỏ ra để để thay cho một cái con warlock vào thiếu ờ, hút máu thiếu hút máu thì cho vào đó nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ đủ khỏe để không cần hút máu một phát là chết đối thủ luôn thì chúng ta đâu cần phải hút máu đâu vào phát lướt luôn anh em ạ, khỏe lắm Uh, anh em nhìn kìa Vãi đái thật Mà con Medu này nó cũng có kích hoạt của hệ thống của cái bóng của cái con con con Light Spirit đấy anh em ạ Đấy nên là cái con Medu này vào thực ra là vẫn rất là ok, rất là khỏe Ui anh em nhìn kìa Khỏe thật sự luôn Thôi xong rồi Bình thường nhá Bọn Egosit đúng không Nó rất sợ cái bọn Saman nhưng mà cái bộ này thì khác Bộ này nó không ngán bộ Saman luôn Saman vừa bị tôi đẩy chết đây anh em Exit mà không sợ Saman Quá đáng sợ Hay thật sự đấy Khỏe thế không biết được Đùa chứ Tầm này bây giờ từ cái lúc mà 27 máu Anh em nghĩ tôi sắp chết bây giờ anh em nhìn đi Nó khỏe lắm anh em ạ Tầm này cái cửa gì mà giết được cái con này của tôi cái bộ 3 Metalit ấy Nó rất trâu Mà đối thủ là gì? Đối thủ là Beat Beat thì nó sẽ bị giảm sát thương Đam to nhưng mà bị giảm theo phần trăm anh em ạ Giảm phần trăm rất nhiều phần trăm Không có cửa giết bạn ơi Khỏe lắm rồi Ui anh em nhìn kìa Trời ơi gấu đáo lướt Lướt liên tục luôn này Ui rồi một sẻ chết Gấu assassin kìa Ui gấu assassin được đấy Gấu assassin vẫn sống đúng không ui được được được được ơ kìa sợ thua nhở ơ nó cũng ba metalit anh em ơi ôi rồi ơi nó cũng ba từ ba metalit anh em ạ à. vậy đái quá thế nên làm sao mà ăn được vãi đạn thật <clears throat> nó cũng ba metalit nó là là là, là bit ba metalit anh em ạ xong rồi nó nó nó dồn đồ cho cái con hình như là con con gấu assassin thì phải càng quá nhờ anh em nhờ, tức là vẫn thua đấy vẫn chưa thắng ở đâu vẫn chưa ăn được thằng này đâu khó lại khó rồi anh em ơi <laughs> siêu phẩm người đá siêu phẩm hòa đá em ơi đây là siêu phẩm hòa đá em nhá hơi căng hơi căng hơi căng hơi căng hấp dẫn hấp dẫn hấp dẫn Mới ra 35 anh em ạ <laughs> Trận đấu có vẻ hơi nhanh nhở Mới ra 35 Nhưng mà đã đang đến cái màn solo Hai cái bộ Metalit đấu với nhau Không biết là bộ nào mạnh hơn Đấy Theo anh em thì cái bộ nào ngon hơn nhở ba Metalit kết hợp với gấu Bit hay là ba Metalit kết hợp với gấu đá Exorcist Tôi sẽ đưa mấy cái con này lên ba sao hết luôn Ui mẹ ơi hết giờ rồi Không kịp rồi Ui may quá CDN lên được ba Được quá nhở Hay Vô địch rồi anh em ơi Siren lên được ba thì bọn mày đơ thế theo được luôn Khống chế 5 giây Ơ kìa nhưng mà đeo hoa đá được Ui không không không không không không không không không không không không không không không Ui nó cũng trâu lắm anh em ơi Nó cũng trâu lắm nó cũng được giảm 35% sát thương Thôi xong rồi Nó dồn đồ cho cái con này cơ Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn Khó chịu nhờ Thật sự là không ổn Ui còn hai con nữa thôi cơ hội lên ba đâu rồi con gấu đá bây giờ còn tận ba con nữa thì khả năng lên được 3 sao nó rất thấp anh em ạ Bây giờ hy vọng là vào cái con ngộ không hai sao thôi Gia tăng sức mạnh bây giờ còn duy nhất con ngộ không Lên được hai sao Gấu đá lướt phát đéo chết luôn ạ à. Cay nhở anh em nhở Nó có 3 metalit ý 3 metalit của nó trâu nên là lướt lần đầu tiên không chết Ui lần này ăn được không Lần này ăn được không? Lần này ăn được không? Có phải ăn được bạn ơi, có phải ăn được. Ồ, ồ, ồ như nào, như nào, như nào. Nó trâu quá anh em ơi, mẹ. Nó cũng được giảm anh em ạ. À. Khó chịu thật đấy. Làm nào giờ? Không đánh nổi luôn à? Ui con này nó trâu thế nhở? Cách nào đây? Phải có cách chứ, phải có cách chứ. Bộ 02, đúng rồi. Ngộ không hai ăn được anh em ơi Ngộ không hai ăn được Cái con hút ca đúng rồi ấy Con hút ca Lancer ấy Khỏe vãi đái luôn Nó trâu quá rồi anh em ạ Nó trâu quá rồi Nó được cộng thêm cả ba warrior nữa ấy Giáp vào to ba warrior xong lại ba metalit Đấy, rồi một đống đồ, sáu món đồ cam nữa, giáp giếc cái thứ. Full đồ luôn. Mấy cái con co của tôi thực ra là nó không phun được cam anh em ạ Đồ nó kiểu nó bị giải ra hai con ấy Ăn nổi nó không đây Sudden hòa đá ngon là ngon Đúng rồi Được lần này được lần này được lần này có phải được Lần này có phải được Ui cũng không được rồi anh em ơi nó khỏe quá 11 máu đi luôn không Không bạn ơi không bạn ơi Lọt một con lọt một con này Trâu quá anh em ơi Căng thẳng quá nhờ Round 39 rồi Bây giờ phải một phát đưa nó đi luôn anh em ạ à. Phát này cố gắng đưa nó đi luôn Chứ đừng để nó đến round thứ 41 3 metalit bit khỏe lắm Nhưng mà đi làm sao được một phát đi luôn Trong khi là con 31 máu Mẹ ơi Chuyện viễn tưởng à Tuấn ơi <laughs> Đang kể chuyện viễn tưởng à <clears throat> Khó quá Khó quá rồi anh em ơi Làm nào bây giờ Phải có cách nào ấy nhở Bắt nó Chả cách nào đâu anh em ơi Khó quá Nó có Blink anh em ạ Cay thật Không bắt được Nó có Blink Ok Ok được không Lần này có vẻ hơi đông Hơi đông Hơi đông bạn ơi Được không Được không Được không Dã nó Đúng rồi u Stone một lần nữa Được Ăn được anh em ơi Ăn được Ăn được Ăn được Có cơ hội Ui nó trâu quá anh em ơi Mày có tí máu Ui nó lật lại ở kia Không cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên ui rồi nó quẹt quá anh em ơi tại sao con này nó trâu thế ui rồi vẫn ăn được này mẹ nó nó ba meta lít trâu thật sự luôn đấy bao nhiêu đam dồn vào mà không thể giết được Ui, nó trâu đến cái cỡ như thế thì làm sao mà hội đồng được nó đây Còn một round nữa Round sau là nó chỉ còn 10 máu thôi là cơ hội là đấm chết nó được không Căng thẳng quá Chỉ một giây sơ suất thôi Một giây sơ suất thôi là ăn cứt Cố lên cố lên Cố lên Tuấn ơi à, Cái vấn đề ở đây bây giờ ấy là Phải dồn được đam chết hết bọn nó Để chỉ còn sống một con thôi Thì chúng ta quay nó Chúng ta mới giết được anh em ạ à. Phải quay được nó Phải đủ sức mạnh để quay nó anh em nhá Đấy rồi, có đồ đây rồi, có đồ đây rồi Chúng ta cũng 3 Metalit mà sao chúng ta lại có thể ờ, chấp nhận nó yếu hơn đúng không? Không thể Ok lấy cái trừ giáp này đấm nó cho nó, nó đau Ok trừ giáp nó Búa xét luôn Hay quá Tôi chuyển lốt cái chén thánh sang cho ngộ không nha anh em nhá Bây giờ chuyển co thôi Chuyển co sang ngộ không Ngộ không là gõ liên tục thì nó cũng ngon anh em ạ Ngộ không ấy nó con con ngộ không là gõ liên tục ấy Thì là chúng ta cũng sẽ được là hưởng cái hiệu ứng của cái con Light Spirit Ui con gấu đủ lên được 3 sao Càng tốt ừ, Càng có cái cơ hội ăn được nó Ui nó chuyển rồi Không kịp rồi Nó ấn chuyển nhanh anh em à Thế là lần này tôi không bắt được cái con nào của nó hết Ui xong rồi Toàn rồi Ui rồi không hóa đá được Siren không hóa đá được Mẹ ơi thế từng này quân thì đánh kiểu gì được cái con này đây Nó trâu quá anh em ơi Không thấy mất máu Mặc dù là tôi cũng có gậy gai đấy nhưng mà không thể đấm nó mất máu được kia kìa Ui giời ơi Không ăn được Ngộ không làm sao mà solo được với con này Giống nhau Cả hai con đều có hiệu ứng 30 teralit Thế thì cái hiệu ứng của ngộ không là, là không ăn thua Chán thế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 Con gấu đá nó sẽ trở lại với anh em. Anh em cũng có thể chọn clip bên phải, cũng lại là một cái con gấu đá khác. <laughs> và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi thì anh em có thể ủng hộ cho tôi bằng cách donate cho tôi qua hệ thống Super Chat cũng như qua Momo. Hoặc anh em cũng có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi hàng tháng. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!